Xin chào tất cả các bạn Chị rất vui vì được gặp lại các em trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục có những buổi học để chúng mình ôn tập cho kỳ thi vào 10 nhá. Ok chưa nào? Thế nên là rằng có bạn nào mà đang muốn ôn tập về phần nghị luận xã hội thì nhanh chóng vào xem phần phát trực tiếp này. Ok chưa? Không chỉ là có các anh chị 2K6 chuẩn bị ôn thi vào 10 đâu mà là các bạn nhỏ 2K7 này, đúng không? 2K8 này, khi mà chúng mình mới học đến phần nghị luận xã hội thì có những cái điều gì cần phải lưu ý thì các em cũng có thể vào xem và học luôn nhá. Ok không nào? Ừ, xin chào các em rồi, những buổi trước chị đã cùng với các bạn ôn tập về nghị luận văn học này, về phần đọc hiểu này, đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về nghị luận xã hội nhá. Rồi, và người bạn đồng hành cùng với chị ngày hôm nay đó chính là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Chúng ta sẽ học hỏi được điều gì khi mà chúng mình làm câu nghị luận xã hội trong đề thi vào 10 ngay từ cuốn sổ tay chinh phục này đây. Ok chưa? Nhá, thế nên rằng là nếu bạn nào mà muốn uh, lưu lại, muốn học thật là kỹ về phần nghị luận xã hội thì em nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này để mình lưu lại và tìm lại dễ hơn nhá. Ok không? Ừ, xin chào các em. Trước tiên này, về phần nghị luận xã hội chúng ta biết là có những tỉnh thì sẽ thi dạng đoạn văn cũng có một số tỉnh thì thi dạng bài văn đúng không tuy nhiên tuy nhiên quan trọng là chúng ta hiểu được cách làm và hiểu được bản chất còn lại thì nó cũng không uh, không không không hề khó đối với chúng ta đâu chị lấy ví dụ nhá nếu như mà là một bài văn nghị luận văn học à nghị luận xã hội đi thì chúng ta đã được học về bố cục gồm có những phần nào rồi đúng không tương ứng với cả tư tưởng đạo lý thì sẽ như thế nào tương ứng với cả hiện tượng xã hội thì sẽ như thế nào đấy là bài văn thế còn trong đoạn văn thì các em cứ hiểu một đoạn văn người ta sẽ chỉ yêu cầu chúng ta đề cập đến một khía cạnh Ok chưa? Đề cập đến một khía cạnh của vấn đề thôi Không phải là toàn bộ vấn đề như ở trong bài văn đâu Mà trong đoạn văn là một khía cạnh của vấn đề thôi Ví dụ hoặc là người ta hỏi về biểu hiện này Hoặc là người ta hỏi về vai trò này Hoặc người ta hỏi về bài học này Vân vân Đấy, thế nên rằng là khi viết đoạn văn thì chúng ta có những cái điều cần phải lưu ý khác hơn Được không? Ừ <coughs> Ok chưa? Em, em, à, em đang xem lại phát trực tiếp sáng nay Sáng nay là trong khóa học chữa đề đúng không? Cố gắng xem đầy đủ nhá Cố gắng xem đầy đủ và làm bài tập đầy đủ Ok không nào? Ừ, đấy, bạn nào ở trong khóa chữa đề thì thì thì những buổi sáng học cùng với chị nhưng mà có ngày hôm qua là do sức khỏe của chị không ổn cho nên là một số lớp phải tạm nghỉ một buổi ngày hôm qua. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì chị quay trở lại để đồng hành cùng với các bạn ở trên kênh fanpage này, ở trong các khóa học này. Ok không? Đó. Ừ, chỗ em thi đoạn văn đúng không? Rồi, thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau Dạng đoạn văn vẫn là dạng rất là phổ biến Bởi vì rằng là không chỉ ở tỉnh thành của chúng mình Mà dạng đoạn văn hiện nay vẫn là cái dạng đề mà hướng đến của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của các anh chị lớp 12 nữa đấy đó, thế nên rằng là chúng ta có một người bạn đó là sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Có thể sử dụng cho cả các anh chị cấp 3 và cả các bạn nhỏ ôn thi vào 10 nữa Ok chưa? Thế thì ở đây trong buổi hôm nay chị sẽ hướng dẫn kỹ các bạn về cái phần mà chúng ta sẽ viết mở đoạn nhá Ok không nào? Ừ, mở đoạn người ta vẫn bảo là đầu xuôi thì đuôi lọt mà Thế nên rằng phần mở đoạn thật là hấp dẫn này Phần mở đoạn uh, vẫn đảm bảo ngắn gọn và nêu đầy đủ được vấn đề Sẽ giúp chúng ta có được những cái ấn tượng đầu tiên cho bài viết của mình Ok chưa? Ừ, đó, thế thì thay vì việc mà chúng ta từ trước đến nay vẫn mở đoạn bằng những cái cách viết nó rất là cứng nhắc đi Đúng không nào? Nó rất là cũ rồi Thì chúng ta có thể tham khảo và có thể học hỏi được những cái cách viết mở đoạn rất là hay Ở trong cuốn sổ tay này đấy Trước tiên này chị chia sẻ cùng với các bạn về một đề bài cụ thể đi Ok chưa? Về một đề bài cụ thể nhá à, Chị chọn ở đây đề bài số 16 đi Ok không? Đề bài số 16, trang số 70 của cuốn sách này Cuốn sách này thì có 60 đoạn văn mẫu cơ Ok chưa? Đó, 60 đề bài văn mẫu cơ thì chúng ta có thể tham khảo để chúng ta đọc được thật là nhiều Nhưng quan trọng là trong quá trình đọc đấy Chúng ta phải rút ra được những phương pháp hoặc những cái cách làm để ta áp dụng được bài làm của mình Chứ nếu đọc không mà không có cái phần lưu ý đấy thì đọc xong là chúng ta cũng bỏ qua luôn Không còn lưu lại gì cả Thế chúng ta lưu ý được cái gì đây? Đối với những bạn đã sở hữu cuốn sổ tay này rồi thì chắc chắn phải xem phần phát trực tiếp này để chúng mình nắm được cách học nhá. Còn những bạn nào chưa có cuốn sổ tay này thì em có thể tham khảo cách học này xem có phù hợp với mình hay không. Được không nào? Có hữu ích với các em trong cái giai đoạn này không? Trước tiên chị muốn nói về phần mở đoạn nhá. Đề bài của chúng ta như sau này. Bằng đoạn văn 200 chữ, anh chị hãy phát biểu về vẻ đẹp của tình bạn đó, ok chưa? Nhá, phát biểu về vẻ đẹp của tình bạn Một cái vấn đề rất là quen thuộc với chúng ta Và đi thi thì đề bài cũng sẽ đưa ra cho chúng ta những vấn đề quen thuộc thôi Chứ các em đừng ờ, đừng lo lắng rằng là đề bài sẽ đánh đố những cái vấn đề chúng mình không biết nhá Được không? Cái đấy hoàn toàn có thể yên tâm Chắc chắn là ít nhiều các em sẽ nắm được những cái thông tin Những cái kiến thức xã hội về vấn đề mà đề bài hỏi thôi Và đôi khi đề bài sẽ đến từ những vấn đề rất quen thuộc hàng ngày của chúng mình như thế này Ok chưa nào? Thế thì ở đây ờ, với đề bài này chúng ta sẽ viết mở đoạn như thế nào đây? bình thường thì chúng ta dẫn dắt ví dụ như là trong đời sống này uh, mỗi con người không thể sống uh, độc lập không thể sống cô đơn một mình mà luôn luôn phải có những mối quan hệ xã hội và trong đó tình bạn là một thứ tình cảm rất là quan trọng đúng không có ấy, có cái vẻ đẹp như thế nào bình thường chúng ta sẽ dẫn dắt như thế đúng không nhưng ở đây đọc những đoạn văn ở trong cuốn sổ tay này chúng ta sẽ có à, chúng ta sẽ được tiếp xúc với rất nhiều những cái cách mở đoạn hay chị lấy ví dụ là cái cách chúng ta bắt đầu từ những câu hỏi được không? Bắt nguồn từ những cái câu hỏi Ví dụ này Nếu có ai đó hỏi tôi rằng Bạn có hạnh phúc không? Tôi sẽ chẳng ngại ngần mà đáp lại Tôi rất hạnh phúc vì tôi có những người bạn Tình bạn vốn là điều kỳ diệu của cuộc sống con người À ở đây nhá Ở đây chúng ta thay vì việc chúng ta vẫn dẫn dắt bình thường là tình bạn Là một thứ tình cảm đẹp và giúp cho chúng ta có được hạnh phúc ở trong đời sống Bởi vậy, đấy, bởi vậy dẫn dắt vào vẻ đẹp của tình bạn Thì ở đây chị chọn một cái cách nói nó mới lạ hơn đi Đúng không? Nếu như mà mỗi chúng ta đối diện với câu hỏi là bạn có đang hạnh phúc không Thì một trong những lý do giúp cho chúng ta hạnh phúc Đó chính là chúng ta có những người bạn thân thiết Ok chưa nào? Nhá chẳng có người nào mà người hạnh phúc mà lại không có những người bạn cả đúng không không ai có thể có được hạnh phúc nếu như xung quanh chúng ta không có những người bạn thân thiết không có những người thấu hiểu mình đúng không nào đấy đấy chính là cách mà chúng mình dẫn dắt mà chúng mình học hỏi được từ trong cuốn sổ tay này Ok chưa? Nhá, đó, đó chính là một trong những cái cách mở đoạn này Và quan trọng, cách mở đoạn của chúng ta dù có các em đi từ đâu, dù các em dẫn dắt như thế nào Vẫn phải nêu được vấn đề nghị luận nhá Và hơn thế nữa, đoạn văn của chúng ta bị giới hạn trong hảo, trong vòng 200 chữ thôi Thế nên, phần mở đoạn mặc dù hướng đến thật là hay này, thật là đặc sắc này Nhưng cũng không được phép dài dòng Nhớ chưa nào? Thì ở đây chị dùng có mỗi hai câu thôi Ừm, uhm, đó Chị dùng có mỗi hai câu thôi Đó là uh, câu hỏi này Sau đó dẫn dắt luôn nêu ra tình bạn vốn là điều kỳ diệu của cuộc sống con người Thì câu này chính là gì? Câu này chính là câu nêu vấn đề À À sách này 2K6 học được Tất nhiên là được rồi, được không nào? Nhá, ở đây chị đang muốn giới thiệu cho những bạn mà đang muốn ôn thi vào 10 và bạn đang muốn cải thiện thật là nhanh cái phần nghị luận xã hội của mình. Bởi vì sao? Trong sách vừa có phương pháp, vừa có bài làm mẫu, lại vừa có hệ thống những cái dẫn chứng để các em tham khảo nữa cô Ok chưa? Nhá, đấy. Thế nên là chúng mình học được rất nhiều từ cuốn sách này. Còn những bạn nhỏ 2K7 thì hoàn toàn có thể mua trước để chúng mình sử dụng và chúng mình nghiền ngẫm luôn ngay từ bây giờ. Được không nào? Nhá. À cuốn sách thì có giá là 149k. Ok chưa? Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Thế nên bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách này, nhắn tin ngay về cho chị nhá. Rồi, ở đây trở lại với đoạn văn mà chị đang muốn lưu ý với các bạn Thì phần mở đoạn chúng ta hướng đến hai tiêu chí Một là nêu đúng và nêu đủ vấn đề nghị luận Đấy là cái yêu cầu bắt buộc nhá Ok chưa? Và thứ hai là một mở đoạn ngắn gọn nhưng vẫn phải đặc sắc Vẫn phải gọi là thật là hay và tạo được ấn tượng Đấy, ok chưa? Thì đây là một trong những mở đoạn chúng ta có thể học tập được cái cách là chúng ta đặt ra những câu hỏi để dẫn dắt vào cái vấn đề nghị luận của mình. Được không nào? Ừ, ok chưa? Đó Ừ, 2K7 về phần nghị luận xã hội có thể mua cuốn sách nghị luận xã hội này để học trước Ok chưa? Để nghiền ngẫm trước và chúng ta nắm bắt trước được cái tinh thần của những đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ Còn về phần nghị luận văn học em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học nhá ừ, Bộ sổ tay văn học với kiến thức đầy đủ của tất cả các tác phẩm Rồi Ok chưa? Thế thì ở đây các bạn có muốn chị đọc toàn bộ cái đoạn văn này lên không? Để chúng ta thấy được cái sự nhịp nhàng này, thấy được cái sự liên kết giữa phần mở đoạn, thân đoạn và phần kết đoạn luôn. Uhm, <laughs> được không nào? Ok chưa? Nhá, thế thì ở đây chị đọc lại phần mở đoạn này Mở đoạn gồm có hai câu thôi Nếu có ai đó hỏi tôi rằng Bạn có hạnh phúc không? Tôi sẽ chẳng ngại ngần mà đáp lại Tôi rất hạnh phúc vì tôi có những người bạn Tình bạn vốn là điều kỳ diệu của cuộc sống con người Đó chính là phần mở đoạn, được không? Trong đó câu nêu vấn đề này Tình bạn vốn là điều kỳ diệu của cuộc sống con người Chính là nêu lên khái quát về vẻ đẹp của tình bạn đấy Và sau đó chị sẽ đi lý giải tại sao tình bạn lại có vẻ đẹp là một điều kỳ diệu như thế Thì đây, hệ thống luận điểm ở đây chúng ta lại học hỏi được tiếp này về hệ thống luận điểm và cách triển khai luận điểm trong phần thân đoạn trong tất cả những cái đoạn văn mẫu ở cuốn sách này luôn. Bình thường chúng ta hay bị hoang mang và hay bị uh, lủng củng trong quá trình viết thân đoạn đúng không? Bởi vì em chỉ có mỗi một ý thôi. Xong rồi em cứ viết đi viết lại cái ý đó, cố bôi nó ra cho nó thành cái phần thân đoạn đi mà không thấy được cái hệ thống luận điểm của em như thế nào. Thì ở đây chị đọc lên sau đó chị sẽ phân tích để các bạn thấy được này. Bởi trước nhất Ok chưa? Luận điểm đầu tiên bắt đầu trước nhất. Đấy, luận điểm 1 đánh dấu nhá. Đánh dấu luận điểm 1 này. Tình bạn mang vẻ đẹp của sự chân thành. Sau đó chị đi bàn luận về luận điểm này. Nếu không thực lòng quan tâm về vẻ đẹp về à nếu không thực lòng quan tâm và sẻ chia với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống thì hẳn đó không gọi là tình bạn chân chính. Không chấp nhặt hơn thua, không so đo tính toán, tình bạn chân thành mang đến cho ta những giây phút bên nhau thực thoải mái và dễ chịu. Ok chưa? Đấy là ý đầu tiên nhá. Tiếp tục luận điểm thứ hai được kết nối bằng ý này, không chỉ vậy. Đó, phép nối đấy, đúng không? Phép nối đấy. Nêu ra luận điểm thứ hai, tình bạn còn mang vẻ đẹp của sự tin tưởng Đấy các em thấy không? Đọc lên người ta thấy ngay được cái hệ thống luận điểm. Luận điểm 1 là tình bạn mang vẻ đẹp của sự chân thành. Luận điểm 2 là tình bạn mang vẻ đẹp của sự tin tưởng. Đúng không? Đều trả lời cho đều trả lời cho câu hỏi vẻ đẹp của tình bạn. Được không nào? nhá À không có phần giải thích ạ à. Thì bạn nhỏ ơi và các bạn khác cũng phải hiểu như thế này này Là chị đã nói rồi Đoạn văn của chúng ta người ta chỉ đề cập đến một khía cạnh thôi Đúng không nào? Thế nên những khía cạnh khác Ví dụ ở đây đề bài của chúng ta hỏi về vẻ đẹp của tình bạn Tức nghĩa là biểu hiện của tình bạn đấy Đúng không? Biểu hiện của tình bạn Vẻ đẹp của tình bạn, vai trò của tình bạn đấy Đúng không? Thế thì những cái khía cạnh khác như là giải thích này Hay là phê phán này Đúng không? Thì chúng ta có thể không cần nhắc đến Bởi vì đề bài không hỏi về cái đó Được không? Ok chưa? nhớ đề bài không hỏi về cái đó Thế nên trong đoạn văn của chúng ta chỉ cần tập trung làm rõ được vấn đề nghị luận là rất là ok rồi được không nào? Nhưng đối với những đề bài khác mà vấn đề nó rất là trừu tượng đi Thì chúng ta vẫn nên có một câu để khái quát vấn đề Nếu như mà đề bài đưa ra cho chúng ta bàn luận về những khía cạnh khác Mà không hỏi về ý hiểu của mình Thì các em vẫn nên có một câu để khái quát Được không? Còn ở đây tình bạn là một thứ nó rất là rõ ràng rồi Đúng không nào? Thế nên chúng ta cứ cần tập trung làm rõ được vấn đề nghị luận đã Ok chưa? Rồi, đấy thì ở đây chị đang có luận điểm thứ nhất xong rồi nhá. Sang luận điểm thứ hai này, chị bắt đầu bàn luận về luận điểm thứ hai. Ừ. Có một người luôn sát cánh kề vai, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn. Dù cuộc sống ngoài kia lắm bộn bề, mệt nhọc, thì ta vẫn luôn có những người bạn đủ tin tưởng để thấu hiểu và sẻ chia. Có những tình bạn lưu danh muôn thuở trong văn chương Bắt đầu nêu dẫn chứng này Có những tình bạn lưu danh muôn thuở trong văn chương Như Lưu Bình và Dương Lễ Bá Nha với Trung Tử Kỳ Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên Như Nguyễn Khuyến với Dương Khuê Tiếp tục này, vẫn là dẫn chứng này, có những tình bạn gắn bó, ok chưa? Tương thân, tương ái như tựa như anh em một nhà dẫn rất đáng ngưỡng mộ như trong thực tế của cậu học trò Minh Quang ở tỉnh Thái Bình đã 9 năm cõng người bạn Quốc Đạt bị bệnh xương thủy tinh tới trường. Ok chưa? Đấy là phần chị bàn luận và đưa ra dẫn chứng nhá. Chỉ rõ ra được là tên tuổi như thế nào này, hành động và tình bạn của họ đẹp ra làm sao. Được không nào? Ok chưa? Nhá. Ừ. Ok chưa nào? Ok không? Rồi, ở đây <laughs> Em vẫn không biết đề nào thì nên mở rộng, đề nào thì nên thì nên phản đề ạ à. Thường thì thi đề nào cũng nên cho thêm vào ý <laughs> Ở đây nhá, ở đây này, các em cứ hiểu chúng ta sẽ có hai cái mục đích ở trong một đoạn văn nghị luận xã hội. Một là phải làm rõ được vấn đề nghị luận, đấy là mục đích cơ bản, mục đích không thể thiếu được và phải hoàn thành. Ok chưa? Thế sau khi mà em đạt được cái mục đích đấy rồi, còn thời gian này hoặc là chúng ta làm chủ kiến thức tốt thì chúng ta có thể thêm vào một cái số một số ý ví dụ như là phản đề, đúng không nào? Ok chưa? Ví dụ như là mở rộng đó, thế nên rằng để hướng đến một đoạn văn các em cứ hiểu hai cái mục đích đó thì tùy vào uh, cái khả năng của em, được không? đó thì chúng ta tùy vào khả năng và tùy vào cái thời gian lúc mà chúng ta thi ấy xem là cái quỹ thời gian chúng ta đang có lúc đó là như thế nào để chúng ta tập trung và chọn ra cái mục tiêu quan trọng nhất ok chưa rồi à thường thì bài văn ở trên lớp cô giáo đâu ừ đâu rồi ok chưa <laughs> Thường thì bài văn ở trên lớp À ở đây nếu bài văn thì tất nhiên là chúng ta phải đủ ý rồi Đúng không? Nhưng đây là một đoạn văn Và các em biết đấy, đoạn văn thì không thể nào bắt chúng ta uh, gọi là một bài văn thu nhỏ được Đoạn văn của chúng mình không nên hiểu như thế Tức nghĩa là nhiều bạn vẫn hiểu rằng là Em vẫn viết y hệt như bài văn Nhưng mà bây giờ mỗi ý em chỉ dùng một câu thôi Thế là xong không phải đâu, nếu như thế thì đoạn văn của chúng ta nó rất là sáo rỗng Nó chỉ chung chung thôi, nó không thể cụ thể được Bởi vậy đề bài bao giờ cũng đưa ra cho chúng ta một cái giới hạn về một khía cạnh nào đó của vấn đề thôi Chứ sẽ không hỏi toàn bộ các mặt của vấn đề đấy Nhớ nhá Nhớ chưa? Đó cũng là cái cấu trúc đề thi của các anh chị thi vào thi vào đại học đấy Thì chúng ta tiếp xúc bắt đầu từ kỳ thi vào 10 cũng đã tiếp xúc với dạng câu hỏi đấy rồi Nhớ chưa nào? Thế nên là để chúng mình nhớ được này, chúng mình học hỏi được nhiều những cái cách viết này thì các em có thể uh, tham khảo cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này ngay từ bây giờ nhá. Được không? Ừ, mỗi đoạn văn thì rất là ngắn thôi, nhưng mà chúng ta học hỏi được rất nhiều điều từ đấy đấy. Ok chưa nào? Thì chị đang nói về trong đoạn văn này chị đã nói xong về luận điểm 2 rồi nhá. Được chưa? Luận điểm 2 này, không chỉ vậy này, tình bạn mang vẻ đẹp của sự tin tưởng. Thế bây giờ luận điểm 3 là gì? Đây, cuối cùng được không? Tôi luôn trân quý tình bạn bởi đó là thứ tình cảm trong sáng và thẳng thắn. Các em thấy không? Hệ thống luận điểm rất là rõ ràng. Đầu tiên này, đầu tiên đừng nêu này, bởi trước nhất tình bạn mang vẻ đẹp của sự chân thành. Ok chưa? Sau đó, không chỉ vậy, tình bạn mang vẻ đẹp của sự tin tưởng. Để rồi, cuối cùng, cuối cùng, tình bạn mang vẻ đẹp của sự trong sáng và thẳng thắn. Thấy không? đọc lên là chúng ta thấy ngay được hệ thống luận điểm thì các em cũng học hỏi được cái điều đấy nhá trong quá trình chúng mình viết đoạn văn nghị luận xã hội ý, các em có không cần lúc nào cũng phải hoa mỹ hay là trau chuốt như thế nào đâu đơn giản cái hệ thống luận điểm của em nên được nêu một cách ngắn gọn bằng những câu văn thật là ngắn gọn để người ta thấy được Ok chưa? Đoạn văn đã rất khó về mặt hình thức rồi Không thể thấy được luận điểm nào trong mỗi đoạn văn được Đúng chưa? Nhá, bình thường nghị luận văn học thì các em sẽ trong phần thân bài các em viết nhiều đoạn văn, mỗi đoạn văn tương ứng với một luận điểm đúng không? Nhưng ở đây chỉ có một đoạn văn thôi. Thế nên là tất cả những gì chúng ta cần cố gắng là chúng ta phải đưa ra được cái hệ thống luận điểm thật là rõ ràng cho mình. Đầu tiên là gì? Đó, thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Rồi kết kết ờ, kết quả cuối cùng là gì? Được không? Thì ở đây cũng như vậy nhá. Đó, thì ý thứ ba này, luận điểm thứ ba là à, tình bạn đây tôi luôn trân quý tình bạn bởi đó là thứ tình cảm trong sáng và thẳng thắn. Bạn bè là nghĩa tương chi, sao cho sau trước một bè mới yên là một câu ca dao. Trên dặm dài của bước đường trưởng thành, bạn bè là chỗ dựa tinh thần vững chắc, cho ta sự góp ý thẳng thắn, những lời khuyên hữu ích giúp ta nhìn nhận đúng về vấn đề và nhìn nhận đúng về bản thân mình. Ngày nay, trong thời đại công nghệ số phát triển không ngừng bắt đầu đưa ra bài học này. Ngày nay, trong thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, người ta dễ dàng kết nối và giao lưu, tình bạn có thể rộng khắp, nhưng hãy luôn chân thành khi đối xử với nhau, hãy biết trân quý những tình bạn đẹp, chân chính bởi như lời thấm thía của Nobita dành cho người bạn Doraemon thân thiết. Bây giờ tớ đã hiểu rồi Doraemon ạ, à, trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người xung quanh ok chưa nhá đó một đoạn văn chị thấy nó rất là đáng yêu luôn ấy khi mà mở đoạn bằng một cái câu hỏi mà gần gũi với tất cả chúng ta kết đoạn cũng bằng một uh, ký ức tuổi thơ của chúng mình luôn nhưng mà một câu nói rất là thấm thía về giá trị của tình bạn thì chúng ta học hỏi được rất nhiều điều từ đoạn văn này đúng không? Và không chỉ có một đoạn văn như thế này, trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội chúng ta có 60 đoạn văn cơ. Đoạn văn nào cũng có rất nhiều điều để tham khảo và học hỏi, có phổ rộng ở tất cả các dạng đề, cả nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống, rồi tư tưởng đạo lý, rồi dạng câu hỏi về hình ảnh này, đúng không? Rồi dạng câu hỏi về câu chuyện này vân vân đều có cả. Thế nên rằng các em có thể tham khảo ngay cuốn sổ tay này nhá. Các bạn 2K7 nếu chưa biết nhiều về cái dạng đề về viết đoạn văn thì phải nhanh chóng tham khảo luôn. Chúng ta xuất phát sớm là lợi thế sớm mà. Đúng không? Rồi những anh chị 2K6 chuẩn bị thi vào 10 luôn đây này Còn có khoảng 2 tuần nữa thôi đây này Thì nếu như chưa tốt về phần nghị luận xã hội Bên cạnh việc là chúng ta rèn luyện nhiều hơn về phương pháp Thì chúng ta cũng nên đọc thật là nhiều những cái đoạn văn Để học hỏi được nhiều từ những đoạn văn đó Chứ không phải là chỉ đọc xong rồi bỏ đấy Ok chưa? Nhá Ừ Thế bây giờ quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay là cách viết mở đoạn đi Thế chẳng lẽ là chỉ có mỗi một cách viết như vậy sao? Không nhá, chúng ta có rất nhiều những cái cách viết khác để chúng ta tham khảo được trong cuốn này Chị lấy ví dụ ở một đề bài khác đi Chúng ta hoàn toàn có thể mở đoạn bằng những câu thơ được không? Những câu thơ không chỉ là em dùng ở trong nghị luận văn học đâu Trong nghị luận xã hội cũng dùng được Và hơn thế nữa còn được áp dụng ở trong đoạn văn rất là ngắn Có 200 chữ này thôi Thì chúng ta sẽ viết như thế nào đây? Chị sẽ chọn một đề bài khác để tham khảo với chúng mình nhá Đâu rồi? Ôi đây, giỏi đến đúng luôn <laughs> Giỏi đến đúng luôn Đó, đề bài số 25 nhá Đề bài như sau một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian Anh chị có đồng ý với ý kiến trên không? tại sao trình bày bằng một đoạn văn 200 chữ. Ok chưa? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta lại có một cái cách mở đoạn khác đi từ những câu thơ này. Thời gian như là gió, mùa đi theo tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, những câu thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thế nhưng đôi lúc ta lại vô tình quên đi sự vận động không ngừng nghỉ ấy để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Phí hoài thời gian chính là ta đã phạm phải sai lầm chẳng thể sửa chữa. Bởi, đấy, nêu vấn đề nghị luận này, một trong những tổn thất không có gì bù đắp được là tổn thất về thời gian. Được không? Các em thấy chưa? Nhá, đó đó là một trong những cái cách viết mở đoạn khác chúng ta áp dụng được, chúng ta học hỏi được là có cho mình những cái câu thơ này, có cho mình những cái nhận định mà nó đề cập đến những cái vấn đề rộng, những cái vấn đề lớn của đời sống ấy, được không? Ở đây câu thơ của Xuân Quỳnh không chỉ được áp dụng khi chúng ta dẫn dắt về đề bài này, chúng ta cũng có thể dẫn dắt về cái việc cố gắng nỗ lực trong đời sống, trong việc thực hiện ước mơ này, đúng không? Ví dụ nhá, thời gian như là gió, mùa đi theo tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi những câu thơ ok chưa thế nhưng đôi lúc ta vô tình quên đi sự vận động không ngừng ấy không ngừng nghỉ ấy để ừ. rồi được không để rồi sống hoài sống phí trong những năm tháng của tuổi trẻ Ok chưa nào? Để rồi chúng ta nhận ra được rằng vai trò của việc phải nhanh chóng thực hiện ước mơ này Có được sự quyết tâm kiên trì bền bỉ trong cuộc sống để vươn tới thành công trong tương lai Đúng không? Có nghĩa rằng là sao? Trong cuốn sổ tay này, các em không chỉ được đọc những cái đoạn văn cụ thể để tham khảo mà nếu như bạn nào có cách học thông minh, chúng ta còn có được cho mình những cái bộ nguyên liệu. Được không nào? Những cái bộ nguyên liệu ví dụ như ở đây là những cái câu dẫn dắt này để chúng ta áp dụng vào nhiều những cái đề bài khác nhau được chưa nào nhá thế nên là mua một cuốn thôi nhưng mà chúng ta có được rất nhiều thứ ok chưa thì đấy là một cái cách viết mở đoạn nữa các em hoàn toàn có thể áp dụng để tạo thêm những cái ấn tượng trong đề bài của mình nhá Bên cạnh đó này, bí kíp nó lại nằm ở đây đây này Trong phần đầu tiên của cuốn sách này, các em đừng lo lắng Nếu như mà bạn nào lười trong cái việc là tự đúc kết ra thành phương pháp cho mình Thì các em có thể có phần đầu tiên là phần hướng dẫn viết từng đoạn một Viết từng phần một ở trong đoạn văn luôn Hướng dẫn viết mở đoạn này Nhanh và hay nhá Xong rồi hướng dẫn viết thân đoạn này Ok chưa Có cả những cái câu dẫn Đấy Rồi kết đoạn này là những cái cách viết mẫu mà em áp dụng được cho rất nhiều đề bài khác nhau Thì đây, chủ đề của chúng ta hôm nay là phần mở đoạn đúng không? Chúng ta có tận Đấy, 8 cách liền để chúng ta tùy cơ ứng biến vào những cái dạng đề bài khác nhau. Và đây là câu dẫn dắt, em chỉ cần nắm chắc thôi thì đi thi không cần phải vò đầu bứt tai đối diện với phần viết mở đoạn nữa nhá. Được không nào? Tất cả những điều đó được gửi gắm hết ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thôi Nhưng mà nhỏ mà có võ đấy Được không nào? Thế nên rằng chị rất mong muốn có thể đồng hành cùng với các bạn Thông qua bộ sổ tay, thông qua cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này Để giúp các em có được từ 1,5 đến 1,75 điểm ở trong câu nghị luận xã hội này Thậm chí là vươn tới 2 điểm luôn được không nào nhớ Thậm chí vươn tới 2 trên 2 điểm luôn Cố gắng Phần nghị luận xã hội để thành công được Để có được một đoạn văn tốt, một đoạn văn hay Đạt điểm cao Nó đến từ rất nhiều yếu tố Từ phần uh, nêu vấn đề em có nêu đúng hay không này Phần lý lẽ và dẫn chứng thật là rõ ràng Mạch lạc và logic Đấy phần dẫn chứng thì cũng phải thuyết phục và mới mẻ Đó và Quan trọng nó cũng đến từ một phần nữa là cách chúng ta diễn đạt làm sao thật là ấn tượng. Thế nên phần mở đoạn và phần kết đoạn thật là ấn tượng cũng là một trong những chìa khóa giúp cho các bạn viết thật là tốt câu văn này đấy. Được không? Và cái phần đó là hoàn toàn các em có thể rèn luyện được Và vẫn còn thời gian để chúng mình cố gắng Thế nên rằng hãy tận dụng cái cơ hội khi chúng ta còn có thể như thế này Để chúng ta cải thiện từng phần nhỏ một Để có thể được cái số điểm như các em mong muốn trong kỳ thi vào 10 nhá Ok chưa? Rồi, mọi thông tin về sách em có thể nhắn tin về cho chị để chúng ta tìm hiểu và chúng ta nhanh chóng dinh về cho mình để nhanh chóng tận dụng thời gian này học và ôn thi hiệu quả nhá. Được không nào? Ừ, rồi, vậy là buổi chiều ngày hôm nay uh, chị có một phần phát trực tiếp chỉ nho nhỏ thôi nhưng mà mong rằng là hữu ích với các bạn để chúng ta có hiểu hơn được về cách viết mở đoạn này tham khảo thêm được một số những cái cách viết mở đoạn thật là hay và ấn tượng còn những phần về dẫn chứng hay là hệ thống lý lẽ này đó thì chị đã nói cũng rất là nhiều lần trong những phần phát trực tiếp trước thế nên bạn nào chưa tốt về phần đó có thể tìm lại những phần phát trực tiếp trước để chúng ta học lại và ôn tập trong cái giai đoạn này nhé Ok chưa nào? Ừ, đó, còn nếu như muốn rèn luyện bằng những đề bài cụ thể đi Được chữa và được chấm để hướng dẫn xem chúng ta có những cái phương pháp học như thế nào này Xem chúng ta cần phải cải thiện như thế nào này Thì em có thể tham khảo những khóa luyện đề cùng với chị trong giai đoạn cuối này nhá Ok chưa? Ừ, rồi Ok, còn bây giờ thì ờ, phần phát trực tiếp này sẽ kết thúc tại đây. Rất là cảm ơn các em ngày hôm nay đã lên đồng hành cùng với chị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần phát trực tiếp tiếp theo để đồng hành cùng với các bạn 2K6 trong quá trình ôn thi nhé. Và cũng sẽ bắt đầu có những phần phát trực tiếp để giúp các bạn 2K7 định hướng trong một năm học mới học như thế nào. Ok chưa? Ừ, đó. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Bye bye!